cửa đi Ông bị điên sao Lớn tiếng như vậy à Thì sao Vậy cậu làm đi Mở cửa Có người không Có người không Phim được chiếu thuyết minh tại TV tvhay.org Có phải ông nói dối quen rồi không Ở đây vốn dĩ không có liên quan gì đến ông Tôi không muốn giải thích nhiều với cậu Tôi cần nhớ ra tên cậu ta Bịa Bịa tiếp đi Đồng nhị không đúng, không đúng Lục ngũ Cũng không đúng Bên kia có máy quay giám sát kìa Còn chơi nghịch chiến nữa Bên ngoài cửa có người thấy không Có người không Này, mở cửa cho chúng tôi Sếp, anh đến đích thân xem tình hình bên ngoài này đi từ lâu đã nói với cậu rồi sao Bất kể là ai cũng không mở cửa Tôi biết Nhưng có thể là anh có hứng thú đấy Chắc chắn bên trong có người Nếu bên trong có người đang xem thì xin hãy mở cửa cho chúng tôi Có đứa bé cần chúng tôi chăm sóc Cố Sếp làm sao đây Tiếc quá Nhưng vẫn là không đúng Không thể mạo hiểm được cố cố ông chủ chúng ta phải chạy nhanh thôi cố tôi nhớ ra rồi cố tam tôi là cục trưởng ngô mở cửa cho tôi cố tam có nghe thấy không mở cửa mau Tôi là cục trưởng Ngô Xin hãy mở cửa cho chúng tôi Cứu với Nếu các anh thấy chết không cứu Chúng tôi có chết cũng không tha cho các anh đâu Còn chạy đi đâu chứ Đến đây Lấy đồ nghề ra Cảm ơn các anh Bỏ thứ các người đang cầm trên tay xuống Nhanh lên, quỳ xuống Các cậu đang làm gì vậy Tôi nói quỳ xuống Nhanh lên Này, các người còn có ai bị thứ ở bên ngoài cắn nữa không Cái gì bên ngoài Cậu biết à Cái gì ở bên ngoài Còn cần tôi nói cho anh biết sao ngày trước Có phải tối qua cậu lại uống say rồi không? Không có, bớt hỏi đi Nói với cậu đừng có dẫn gái về nhà Đừng có dẫn gái về nhà mà cậu cứ không nghe Cậu im đi, tôi cứ nói đấy Tính đụng cũng bướng lắm Cậu mà còn say rượu lái xe thế này tôi sẽ báo với sếp Có biết không Tôi đã bảo im miệng đi rồi mà Nhìn gương đi ờ, ờ, ờ, Xin chờ một chút nhé có biết lái xe không vậy Hay chúng ta đổi với nhau đi Hiệu trưởng bà nói tiếp đi ạ Bà đừng vội Lát nữa chúng ta gặp cục trưởng Mọi việc đều nói được Chỉ là mấy trăm nghìn thôi mà Không phải à, Tiền tất nhiên là do tôi chi rồi Được được chúng ta gặp rồi nói Vâng vâng vâng Tạm biệt tạm biệt ờ, Ông chủ à Có phải lát nữa chúng ta sẽ đi rút tiền không Tôi ừ, có nói với cậu là đi rút tiền à Không có Tôi vừa mới nghe thấy anh nói Không lo lái xe nghe lén cái gì vậy Không phải ý tôi Ý tôi là Cậu còn có ý gì nữa Không có Tôi không có ý gì Lại không có ý gì Được Thay đổi linh hoạt lắm Được Anh cứ xem như tôi chưa nói gì Cái miệng của tôi Có lúc không quản được Cẩu Thánh Tôi thường nói với người khác không có văn hóa Thì bớt nói lại Sau này Cậu cứ làm một người mẫu ở bên cạnh tôi Nhá Được ạ Anh sắp xếp thế nào cũng được Sắp xếp cái đầu cậu Về nhà tra lại từ điển Hai chữ châm biếm viết như thế nào Ông chủ Cái này cũng phải cầm lên trên à Cẩu Thánh, dựa theo trường hợp hôm nay cậu có thể đưa ra một phán đoán ước chừng Cậu nghĩ tôi có cần thiết đi ăn cơm cầm theo cái gậy không? Không cần Thật ra là cần Nhưng tôi không cần Đi giao thiệp với mấy ông lớn này Mọi việc đều không nói chắc được Thời đại thay đổi rồi Lại không thể quá lạc hậu Chọn lại khách sạn Chỉ có một thang máy chở hàng đi lên tầng thượng Nghĩa là cho thấy Phú quý tôi là một người trẻ có tham vọng Nghe nói ông chủ đó không phải là người dễ hầu hạ Tôi có nói người ta dễ hầu hạ sao Này Đồ để đây là được rồi cậu ra ngoài Cuộc gặp mặt hôm nay không phải ai cũng có thể vào Nếu ai cũng có thể đi cùng tôi vào Thì vậy thì phú quý tôi có khác gì là một kẻ như cậu không Giúp tôi ấn lầu 4 Cảm ơn à? Vẫn như cũ Lời ông chủ nói luôn rất có lý Thật ngại quá Hình như cô đánh rơi đồ Đúng vậy thật Cảm ơn anh Không có gì đâu Cô có phải là người gì đó trên TV không Phải Tôi là người đó Người đó tên là Trình Tệ Tâm Tôi được gặp người thật rồi Cô Trình Tệ Tâm cũng đến khách sạn này sao Còn anh Tôi cũng vậy Tôi cũng vậy Không phải anh đang theo dõi tôi đi chứ không phải đâu Tôi chỉ trùng hợp thuận đường nên gặp cô thôi Vậy được Vậy hay là cô đi trước Lát nữa tôi đi dạ. Được dạ Vậy vâng tôi đi trước đây dạ, Cảm ơn anh lần nữa nhé à, vâng, Không có vâng. gì không có gì Đây là 然后我昨天收到投诉，这回你要查一下是不是也一样。Cho tôi hỏi thăm một chút, wifi của khách sạn này là gì vậy? Ở dưới hầm đỗ xe có thể bắt tới không? Thưa anh, mạng vô tuyến là khách sạn chúng tôi chỉ cung cấp cho khách thuê phòng ở đây Phải, tôi biết Tôi đưa ông chủ tôi đến đây Ở cái phòng ách nét khách sạn các anh dùng cơm đấy Tôi phải chờ dưới hầm đỗ xe của các anh mà tín hiệu ở chỗ anh khó bắt Lỗi như lát nữa có tin nhắn thì thế nào đúng không? Anh chỉ cần cho tôi biết mật mã wifi là được Thưa anh, vừa rồi tôi đã nói rất rõ mạng vô tuyến của chúng tôi chỉ cung cấp cho khách thuê phòng ở đây Tôi cũng là khách ở đây mà Thưa anh, xin hãy hiểu cho công việc của chúng tôi Nếu có bất cứ vấn đề nào mời anh liên hệ bộ phận liên quan để khiếu nại Không tiến Tên gốc này tưởng cho chúng ta là Starbucks sao Còn đòi wifi nữa Anh bạn à Chúng ta ra ngoài làm công không dễ dàng gì Anh nói chuyện như vậy không sợ tàn làm tôi chặn đường anh sao Lầu một lầu một Cho hai bảo vệ đến Có người gây sự anh mà chơi như vậy là hết vui rồi đấy Tôi thấy mắt kính của anh cũng rất đắt Lát nữa mà bị vỡ thì tiếc lắm Chào anh quản lý Anh này là tài xế của tôi Anh ấy cũng là vì để tiện liên lạc với tôi Hy vọng anh cho anh ấy biết mật mã wifi Nếu khiến anh mất điện tôi vô cùng xin lỗi Thật sự ngại quá Tôi không biết anh ấy là khách của cô ờ, Tôi sẽ cho anh ấy biết mật mã ngay Xin chờ một chút Thật ngại quá thưa anh Hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm thôi Chúng ta một đều nhé Không ai nợ ai nữa nhé Gì mà nợ với không nợ chứ Cô nói vậy xa lạ rồi Tông xe rồi Alo, vâng ông chủ, tôi đây anh nói đi Ghế sau có mấy chai rượu tôi đã chuẩn bị Lấy mang lên đây đi Vâng Cậu đang ở đâu vậy? Sao ồn ào thế? Tôi đang ở sảnh lớn của khách sạn Vừa mới xảy ra chút chuyện ở đây Có phải cậu cố tình gây rắc rối cho tôi không Cậu Thánh Không phải bảo cậu chờ tôi ở hầm đỗ xe à Vâng giờ tôi qua đó ngay Lấy xong rồi đi thang máy đó lên đây Vâng vâng Đúng rồi ông chủ Ông cần hai chai rượu nào không phải bảo cậu chở tôi hầm đỗ xe sao Nói vậy khi nào chứ Chào với, chào với Cảm ơn Không có gì Trời, đông tử Cậu tử Trời ơi trời ơi Sao lại được gặp cậu ở đây thế Tôi còn phải hỏi cậu đấy Cậu đến đây làm gì Tôi à đưa đồ cho ông chủ Làm công kiếm sống ấy mà Đời này tôi làm gì vào nổi Đâu có sống tốt như cậu Cậu nói gì thế Cũng như nhau mà Tôi cũng kiếm miếng cơm thôi này, có còn nhớ cô Lưu không? Giờ làm hiệu trưởng rồi đấy Lần này tôi tới đây là do hiệu trưởng gọi đến đấy Để phỏng vấn cho cục trưởng ở đây Đông tử này Sao Con cậu được 2 tuổi rồi phải không 3 tuổi rồi <laughs> Trời ạ cậu tử Đã 5 năm rồi chúng ta không gặp nhau đấy Tóm lại là cũng lâu rồi Mấy năm nay cậu chết ở đâu vậy Được rồi không nói mấy cái này nữa Lát nữa chúng ta cùng đi ăn Không không không Chắc chắn hiệu trưởng còn nhớ cậu Tôi làm ảnh hưởng công việc của cậu mất à. Nói cái gì vậy chứ Không có gì Quyết định vậy đi Không phải thân phận của tôi không thích hợp Thân phận gì chứ Vớ vẩn Đưa rượu cho tôi này, bảo cậu lấy đồ cũng không lấy đúng là sao Bảo cậu lấy có hai chai rượu Cậu lấy hết lên đây làm gì Phải, nhưng anh không nói là hai chai nào cả còn phải hỏi nữa sao Chắc chắn là hai chai rẻ tiền nhất rồi Chai này mang về đi Cậu là... Ờ, Chào anh, tôi là phóng viên Lâm Vũ ờ, Đông Cậu chính là phóng viên ờ, sao? Nào nào nào, gửi đến đông đủ rồi chỉ chờ mỗi cậu thôi Nào nào nào Cậu ấy là... là tài xế của tôi Mặc kệ cậu ta đi, đầu óc có vấn đề Quay lại xe chờ tôi đi Xác nhận lại Tầng 17 hay 18 có người gây sự vậy 18, 18 Được, biết rồi Khách hôm nay không biết bị cái gì nữa Hết người này tới người khác Phiền phức thật đấy Còn gì nữa Vừa rồi có tai nạn xe không nghe thấy sao Vừa rồi tôi đi vệ sinh mà Nghe nói hình như ở sảnh lớn có dạ người gây sự Cậu đi vệ sinh nhiều thật đấy Tôi sắp ờ. tan ca rồi Tôi đi uống chút gì đi Thưa anh, chúc anh ở đây ờ. vui vẻ Này này này Tới nhanh quá đấy Tôi chờ ở đây hai tiếng đồng hồ rồi biết không này, có làm được hay không vậy? Chỉ có chút chuyện, có giải quyết được hay không? Thưa cô, cái gì mà thưa cô? Có biết cô làm nghề gì không? Gọi bệ bạ cái gì thế? Tuổi của tôi có thể là mẹ cậu luôn đấy Cô cái gì? Mẹ, mẹ Mời bà quay vào phòng được chứ Tôi sẽ xử lý căn phòng đó Xử lý sao? Cậu như cốc lạp xưởng vậy sao mà xử lý? đủ ngốc, chờ cậu xử lý xong rồi chẳng biết đến bao giờ Dịch vụ của khách sạn các cậu Trời Này này, Cậu Trương Đừng có dọa tôi Say rồi hả cậu Trương Cậu Trương Tôi biết, tôi biết Mọi người xem cục trưởng của chúng ta có chỗ nào giống người hơn 50 tuổi đâu đúng không? Cục trưởng à, ông có bí quyết gì dưỡng da thế? Nói cho chúng tôi biết đi Phú quý này không hổ danh là tinh anh trong giới doanh nhân trẻ Mồm miệng của cậu ta ngọt còn hơn cả đường nữa đúng không? Nhưng mà thật đấy, ông có bí quyết gì vậy? Bí quyết, muốn thành xuân vĩnh cửu thì phải thường xuyên tương tác với người trẻ tuổi À, à đúng đúng đúng, cục trưởng nói rất có lý Nào, chúng ta vì thanh xuân vĩnh cửu Cùng nhau cạn một ly Được được, nào nào nào Chúc cục trưởng trẻ mãi không già Hiệu trưởng, tôi thấy chúng ta uống cũng nhiều rồi Hay là vào chủ đề chính đi Không vội Tôi ăn cái này Cô Tệ Tâm Hôm nay đông đủ như vậy Chúng ta hãy náo nhiệt một chút Để cục trưởng của chúng ta được thư giãn Chúng ta chơi một trò chơi được không? Được đấy Rồi vậy chúng ta chơi một trò chơi nhé Trò chơi như thế này Chúng ta xoay cái này Nó cứ thế này xoay Nó xoay đến ai Thì người đó thua Người thua sẽ phải uống rượu Không thì phải hôn cục trưởng một cái Được đấy, được đấy nào nào nào, xoay đi Anh Phú Quý thật biết đùa Tôi làm sao biết chơi trò chơi của đàn ông các anh Toàn muốn gài tôi thôi Tôi sẽ chơi trò mà tôi giỏi nhất Đông tử, chơi ẩn tù tỉ với tôi Tôi không biết chơi trò này đâu Được Vậy nếu như tôi thua Thì cục trưởng hãy cố chịu nhé Nào Kéo búa bao Xem, tôi đã nói là không biết chơi trò này mà Cục trưởng, vậy hôm nay tôi phải hôn ông nhiều rồi Đương tử Cậu làm vậy là để cục trưởng vào thế bất nghĩa rồi Vẫn là cấp dưới của cục trưởng có bản lĩnh Nếu mà không ngăn được đương tử Tôi thấy hôm nay cục trưởng anh khó mà được yên thân rồi <laughs> Thế này đi Có thể thấy hai người trẻ này không hiểu chuyện Hay là phạt rượu họ đi ừ. Tôi thấy được đấy Cục trưởng Rượu hai người này có phải uống hơi ít rồi không Phải, ít đấy, nào rót đầy đi Cục trưởng Tôi kính ông Tôi cũng kính ông cục trưởng <laughs> Bỏ đi Tôi thấy hay là chúng ta cùng kính đi Được nào nào nào Chúng ta cùng kính Cùng kính cục trưởng một ly Nào nào Phóng viên Lâm Vũ Đông sẽ đưa tin về tình hình kiểm tra nhà máy gia công thực phẩm ở ngoại ô phía tây thành phố Từ số liệu có thể thấy được chỉ tiêu của nhà máy này thì không nói Tiểu lượng của đông tử quả là rất khá đấy Không được không được Thật sự là tôi không được đâu Thôi như vậy là được rồi Không phải lát nữa cậu còn có việc sao đông tử Việc gì chứ không có gì Tôi thấy cậu ấy vốn dĩ không có việc gì cả Anh nhìn cậu ấy có giống như là có việc không Cậu xem cậu thật là Cậu làm phóng viên hai năm nay tiểu lượng lên rồi đấy Có chuyện gì thế Ai đó đi xem đi Ai khóa cửa lại vậy chứ Thật ngại quá Vừa rồi cửa mở mãi không được Vất vả rồi Cô tệ tấn Có phải cô khóa cửa lại không Muốn nhốt thị trưởng của chúng tôi lại phải không Chút tâm tư này của tôi đã bị anh nhìn thấu hết rồi Bữa ăn hôm nay quá tịnh soạn rồi Tôi nhớ trước đây chỗ này đâu có làm tốt đến như vậy Là phú quý đặc biệt dặn người ta chuẩn bị thực đơn và nguyên liệu từ bên ngoài đấy Để cục trưởng được ăn ngon một chút Chàng trai này thật sự đã tốn rất nhiều tâm tư Nói vậy tôi phải kính em phú quý một ly rồi Ông nói chuyện khách sáo quá rồi Nên làm mà, nên làm Bàn bốn lên thức ăn được rồi Mấy người thế, ăn mạnh thật đấy ăn của anh đã đủ rồi 这个你放心，好吧？想搞车那事交给我来做，这还想做？啊，局长，cục trưởng, bữa ăn hôm nay ông thấy có được không? Cậu nhóc cậu cũng có gu lắm. Tất nhiên, nếu không thì thức ăn ở trường tôi không để cậu ấy thổi hết đâu. 现在的学生，Học sinh bây giờ được ăn ngon như vậy sao Đâu có Học sinh trường tôi làm sao được ăn đồ đắt tiền như vậy Thấy cục trưởng rất hài lòng về bữa ăn này Vậy à, chuyện di rời của trường chúng tôi Cục trưởng xem xem có thể nào bàn bạc lại không Phải đấy Việc di rời trường ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi Làm không khéo Nhóc con tôi sẽ không có cơm để ăn Ông xem Tôi mà không có cơm ăn Sau này làm sao tiếp đại cục trưởng được Thế nào Muốn uy hiếp tôi phải không Xem cục trưởng nói kìa Tại tôi nói không rõ ràng Cái miệng này của tôi có lúc không kiểm soát được Hôm nay may mà có anh giải vây Anh Đông Tử Sao em lại đến đây Việc của trường học có liên quan gì đến em Ở thành phố nhiều cạm bẫy quá Anh phải về quê thôi Chỉ ít em có mục tiêu anh còn không biết mình đang làm gì <laughs> Nếu sớm biết Chỉ bằng cùng cậu tử uống vài ly còn hơn Anh còn muốn uống nữa sao Xem ra là uống chưa đủ nhỉ <laughs> Hay là em đi lấy trà cho anh nhé Không cần Anh tự đi lấy Sao thế Uống nữa không <laughs> Không vấn đề Cho tôi đi gọi rượu à? Phục vụ Phục vụ Là anh đấy Lại đây lại đây Tiểu Lương, sao cậu lại lên đây? Không phải bảo cậu chở dưới xe sao? Cục trưởng phê bình đúng lắm Tôi phát hiện mấy người tài xế đều rất không biết điều Điên rồi Điên rồi, điên hết rồi Cả khách sạn này đều điên hết rồi Tiểu Lương, cậu bị điên cái gì vậy Đây là nơi mà cậu được vào à Anh mới bị điên Cả cái khách sạn này đều ăn thịt người rồi Nhìn đi, nhìn cánh tay của tôi đi Chính là bị họ cắn đấy Cục trưởng Tài xế của ông thật là biết đùa đấy Không được, không được Tôi cũng phải huấn luyện cẩu thánh của tôi thành thế này Tiểu Lương Lần sau cậu uống say nổi điên lên Tôi có thể không phê bình cậu Nhưng dùng cách này để gạt người Thì khác đấy Hình như có chuyện xảy ra thật Ê! Ê! Ê! Ê! Alo ông chủ Hình như khách sạn này Anh có chuyện gì Không có gì Chỉ là cậu còn nhớ món đồ trong cốp xe của tôi không Là cây gậy phải không Phiền cậu mang lên đây cho tôi Phiền Phiền tôi Phải Nếu cậu không ngại Làm phiền cậu mang lên đây cho tôi Cảm ơn Anh uống say rồi hả ông chủ Cô ơi, không sao đâu Không sao Chủ yếu là cô lo cho mấy đứa ở trường Không ai nghe điện thoại cả Vết thương của họ rất nghiêm trọng Phải mau chóng đưa họ đến bệnh viện Thì tôi đang tìm tài xế khác đây Hay là Chúng ta đi trước Sau đó cử người đến đón họ Này này Cục trưởng Ngô đừng vội đi mà Cậu muốn làm gì vậy Phú Quý Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà Chuyện gì chứ Chính là chuyện của trường hợp chúng tôi Phú Quý, chuyện này có thể để sau rồi nói Đừng có sau này nữa Khó khăn lắm cục trưởng ngô mới đến được một lần Vừa rồi chúng ta nói chuyện tốt lắm mà Tại mấy chuyện còn con này trên ngang thôi Chuyện còn con Cậu xem chuyện vừa mới xảy ra là chuyện nhỏ sao Cậu không có mắt à Trong phòng này một người chết hai người bị thương đấy Không phải tôi chết Cũng không phải ông bị thương Phú quý Cho nên là chuyện nhỏ Đây chủ yếu là chuyện của tôi Tôi nói để sau này thì để sau này Tôi có nói chuyện với bà sao À? Cục trưởng Ngô Chuyện tháo rỡ này Có ảnh hưởng rất lớn đến tôi Có thể vừa tháo rỡ là tôi tiêu ngay Ông đừng ép tôi vào con đường cùng Được không Hay là Chúng ta nói tiếp đi Tên nhóc cậu Được Đợi đã Vừa rồi khi Tiểu Lương vào đây Thì đã bị thương Cậu ta nói mình bị cắn ờ, Vậy bây giờ Hai người họ lại bị tiểu lương cắn này còn một người nữa Được gậy cho tôi Bên ngoài vẫn còn người nữa Mấy người lận là... Tuệ Tâm, mau đến đây giúp đi gì cũng đều vô dụng rồi Cô tệ tâm Không phải cô là phát thanh à. viên sao Hay là cô đưa chút tin tức cho chúng tôi đi Anh phát được tín hiệu vào đây Tôi sẽ đưa tin cho anh Cô yên tâm Đợi tôi làm được rồi không thiếu phần cô đâu Cục trưởng Ngô Tín hiệu của ông mấy năm nay cũng được đầu tư lắm mà phải không Trưa nay à? cậu uống không ít nhỉ Tôi nói với cậu rồi Ai cũng khó khăn cả Nếu à? cậu thấy không hài lòng Hay là chúng ta đổi cho nhau Vẫn chưa liên lạc được với vợ con à Cậu xem Năm xưa cậu không nên thôi học <laughs> Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa Nào Lại đi Cậu thắng Phải Hôm nay tôi mời cậu Cậu cũng đừng có uống cho chết như vậy chứ Làm gì đến Mới có mấy chai đâu Hôm nay tôi vui Tôi vui đấy Anh em của tôi Sắp thành phóng viên lớn rồi Này Cái gì mà phóng viên lớn chứ Chỉ là một cơ hội thực tập thôi Phóng viên thực tập lớn Vớ vẩn quá Cậu còn nói mình chưa say nữa Cậu Thánh Bệnh của mẹ cậu sao rồi Đỡ nhiều rồi Cảm ơn cậu Tôi biết Cậu tôi học là vì bệnh của mẹ cậu nếu cậu cần tiền Tôi có hấp bổng Tôi cho cậu dùng nhé à, Thôi thôi Đồng tử đừng nói nữa Tôi nhận tấm lòng của cậu Thật đấy Nào dạ. Vui chút đi dạ. Được Nào <laughs> Này Cậu để cho con gái người ta ngồi một mình bên kia được à Nghĩ cái gì vậy Qua đó đi Đi tay không sao Lấy nước đi ờ. Đây, uống ít nước đi Còn ấm đấy Cảm ơn Tôi có thể ngồi đây với cô một lát được không không ngờ hôm nay lại chạm mặt anh nhiều như vậy Có lẽ là do số tôi tốt Thì ra là anh quen biết với đồng tử à Phải, hai chúng tôi ở cùng ký túc xá hồi đại học Vậy tại sao anh không làm phóng viên Nói không chừng bây giờ chúng ta còn là đồng nghiệp nữa Tôi căn bản là không có tố chất đó Có tư cách gì mà nói làm phóng viên chứ không giống cô và đông tử đâu Vừa nhìn đã biết là kiểu người nhìn là biết bản thân mình muốn gì rồi Như anh nói, thật ra tôi cũng không có tư cách gì cả Khi bé, tôi cứ luôn nghĩ rằng mình rất xuất sắc Lớn lên trở thành người được người khác kính nể Có cống hiến với xã hội Cho đến hôm nay Tuy nói đã cho đi rất nhiều Nhưng nhận lại được Tôi cũng không chắc có phải là thứ mà tôi muốn hay không Tôi thấy thật ra cô nói hơi quá rồi Ngược lại tôi thấy cô giỏi hơn mình nói rất nhiều Thật sao? Còn gì nữa? Trước đây tôi và mẹ tôi toàn xem mấy chương trình của cô Mẹ tôi cứ nói với tôi Con trai à, con xem con gái người ta chồng thật là xuất sắc Sau này phải cưới một cô vợ như vậy về nhá Nhớ đấy nhá dạ, Mẹ anh thật là đáng yêu dạ. Vậy rảnh rỗi tôi nhất định đến nhà thăm mẹ anh được không? Có được không? Được Nhất định rồi Thật là thân thiết Nói chuyện một hồi muốn gặp phụ huynh luôn rồi à Cậu được đấy, cậu Thánh Nhìn không ra cậu có kỹ năng cô gái giỏi đến như vậy đấy nhá Sao người thường làm việc không giỏi như vậy đi Hả? À. Này ờ, Tôi cảm thấy Bây giờ chúng ta nên bàn về thứ Ở bên ngoài cửa Và trên sofa Chúng ta đều không biết đó là gì Nhưng điều chúng ta biết là Chỉ cần bị họ cắn phải à? Thì sẽ bị như bọn họ Hiện giờ đã mấy tiếng đồng hồ Không có ai đập cửa Chúng ta không thể cứ chờ như vậy mãi Cho nên Cần có người ra ngoài thăm dò xem sao Nếu như bên ngoài có người sống thì bảo họ đến cứu chúng ta Với tình hình như hiện giờ Cậu Thắng hay là cậu đi một chuyến đi Cẩn thận một chút Có nghe thấy không Tại sao lại là anh ấy đi Tại sao phải nghe lời của anh Cô tệ tâm Hai người thật là yêu nhau đấy Được Cô không muốn cậu ta đi cũng được Cô đi đi Tôi không cản cô Được rồi, ông chủ Tôi nghe anh Không cần Tôi đi Không sao đâu cậu Thánh Chăm sóc tốt cho bản thân và mọi người đi Đồng tử Cậu còn vợ và con nhỏ mà Phải Đến lúc tôi nên đi tìm họ rồi Không có tôi chắc chắn họ rất sợ hãi Đừng làm chuyện ngốc Đông tử Thứ ở bên ngoài không phải có thể đùa đâu Cậu Thánh Tôi thấy cậu năm xưa rất bướng Nói đi là đi Tôi có cản cũng không được Nhưng tôi nói cho cậu biết Tôi còn bướng hơn cả cậu à? Chờ tôi nhé à? Đồng tử Nếu cậu Thánh đi Thì tôi không lo lắng Nhưng cậu thì tôi không chắc Làm sao chúng tôi biết cậu có quay lại hay không Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org Cầm lấy đi à, Cậu cầm lấy Lát nữa tôi sẽ tìm ờ. cậu để lấy lại Nếu tôi thật sự có chuyện gì Thì cậu hãy giúp tôi tìm họ Nhờ cậu đấy Không sao đâu Mọi người bảo trọng nhé Biết ngay là tên đó không đáng tin mà Cậu không biết thì đừng nói bậy Có thể lát nữa đồng tử sẽ quay lại Nếu quay lại Thì đã à? quay lại từ lâu rồi Nói không chừng nhân cơ hội chuồn rồi Đồng tử không phải loại người đó Nếu không thì vậy có gì khác biệt Anh lợi hại như vậy Sao anh không đi tìm anh ấy đi Này tôi lại có một ý kiến khác Tuy rằng chúng ta đều không biết Rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì Nhưng có một à? điều Một khi ở đây xảy ra hỗn loạn Quân đội bảo vệ của chính phủ nhất định sẽ đến đây Kịp thời à? khống chế tình hình Nếu quân đội à? đến Chúng ta nhất định sẽ nhận được thông tin nào đó nhưng đến bây giờ Hình như không xảy ra chuyện gì cả Ý của tôi là chúng ta nên chủ động đi tìm bọn họ đi Cần ông nói sao Bây giờ chúng tôi muốn biết là làm sao để chúng ta ra khỏi đây Đi đâu được chứ Căn cứ Lam Sơn Đùa cái gì thế Chính là địa chỉ quân đội chú đóng trước kia tôi đã từng ở Nhưng mà Nhưng mà cái gì Thời gian qua lâu quá rồi Thông tin địa chỉ cụ thể Tôi không nhớ rõ nữa Nhưng Ông có thể nói một lần cho xong được không Địa chỉ cụ thể lưu trong máy tính của tôi Máy tính của tôi nằm trong căn phòng mà chúng ta đã đặt trước ban đầu Tôi chỉ biết Ở tầng 16 Thẻ phòng có thể nằm ở chỗ tiểu lương Hoặc là tiểu trương Sao lại như vậy chứ Mấy người biết được số phòng đều nằm ở đó cả rồi Nếu mọi người muốn sống Thì phải tìm máy tính cùng tôi xuất phát đi căn cứ Lam Sơn. Đùa cái gì thế? Nếu cậu muốn ở đây chờ chết, vậy thì tùy cậu. Nhưng có một điều tôi phải nói cho cậu biết chính là nhà máy điện cần có người điều khiển. Chỗ này có thể mất điện bất cứ lúc nào. Còn một điều nữa, đồ ăn ở đây đã hết rồi. Cậu không thể cứ chờ mãi ở đây đâu. Sau khi trời tối, bọn họ không chủ động đến tấn công chúng ta nữa. Biết đâu Trời tối thì giác quan của họ không nhanh nhạy Tôi cũng nghĩ như vậy Mọi người xem Trời sắp sáng rồi Lẽ nào mọi người Vẫn muốn ở lại đây đợi thêm nữa sao Ông chủ Cục trưởng nói có lý Không chỉ chúng ta rời khỏi đây đi Điện đóm không ổn định thế này Thang máy chắc không đi xuống được đâu Hay chúng ta đi thang bộ đi

mọi người tìm phòng trước đi Rốt cuộc là phòng nào Phòng này, mau lên Nhanh lên Thật sự là ở đây Nhanh lên Ông chắc chắn có thể tìm được không Chắc chắn có thể tìm được Có thể chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu Trưởng đài, ông nói đi Hôm nay Hôm nay không được rồi Hôm nay tôi có ờ. hẹn rồi Cô tệ tâm Hiểu lầm rồi Đây là tiền lương một năm của tôi Nhiều hơn nữa tôi cũng không có nữa đâu Cô là người thông minh Cô nên biết cục trưởng chúng tôi thích cái gì Nếu cô còn do dự đối với chuyện này Tôi nghĩ vị trí đó có thể không phù hợp với cô Ai nói tôi do dự Khách sạn nào, anh nói đi Chúng ta không thể cứ như vậy được đâu dạ. Cô tuệ tâm dạ Mới nãy tôi vẫn cứ suy nghĩ Sao cô lại biết rõ phòng của cục trưởng như vậy Chỉ có thể nói cô tuệ tâm của chúng ta rất chuyên nghiệp ngay cả quần áo thường ngày sau khi làm việc cũng để ở đây <laughs> Tôi hiểu rõ Đạo lý cá lớn nuốt cá bé Hơn bất cứ ai trong số các người Bây giờ chỉ có một mình tôi biết Vị trí cụ thể của căn cứ Lam Sơn Nếu các người muốn sống thì phải bảo đảm tôi chắc chắn vẫn còn sống ra khỏi khách sạn này. Đồ ngốc! Mới nãy ông làm vậy có thể sẽ giết chết chúng ta đấy. Đến rồi. 门门！从后门也门缝递过。甩不开。 cửa sau nhà bếp cũng có thể đi đến bãi đỗ xe Bọn họ đông quá Nhanh lên, không thoát được đâu, mau lên tránh ra Cẩu thánh Mọi người có nghe thấy không Hình như có đứa bé đấy Cửu Thánh Có muốn sống không Đổi chỗ đi Chúng ta đi Bố Mẹ Bố Mẹ Bố Mẹ Cô mở cửa bên đó cứu con bé ra đi Em gái Nào đến đây với chị Em phải đi với chị Bố mẹ em đã không còn nữa rồi Đến với chị đi Chị sẽ bảo vệ em Sẽ không để người xấu làm hại em đâu Nào Cẩu thánh chạy mau Ông có biết lái xe không vậy Xe này có vấn đề Ông ngồi tránh ra cho tôi Chuyện gì cũng để tôi làm có bà ở đây Cháu gái Cháu thật sự rất xinh Ra đây để bà xem xem Được không Nào Cháu xinh quá Lại nghe lời nữa Là đứa bé ngoan của bà Để tôi ôm đứa bé mọi người lên xe đi Đi mau Mà người bé đi Mau lên Mau lên Đó là đông tử Cậu ta chết rồi Lẽ nào chúng ta cũng phải chết cùng sao Lái xe Lái xe À, ê, ê, cậu ta tỉnh rồi Các người muốn tạo phản phải không? Biết tôi là ai không? Ông là ai tôi không biết Nhưng tôi biết trước khi đại ca chúng tôi đến Ông mà cứ như vậy Thì đừng trách chúng tôi không khách sáo đâu Thật sự là ông sao? Cục trưởng ngô Sao thế cố Tam dạ, Nếu không thì cậu lại à? đây nhìn đi <laughs> Thật sự là cục trưởng ư Nhìn xem các cậu làm chuyện gì thế này Ai à, bảo các cậu để họ quỳ hả Mau đỡ người ta lên Theo kinh nghiệm của tôi Đám đàn em làm việc tự chủ trương kiểu đó Cho mấy người cầm đầu không đủ năng lực quản lý có phải không Cục trưởng Ngô Cục trưởng Những người này là ai vậy Chúng tôi đều là người thân của cục trưởng Đúng Đều là cháu trai cháu gái của tôi Sao lại chạy đến chỗ của tôi Chúng tôi đến thăm nhà bà con Chỗ đó không xảy ra chuyện này Trên đường cũng không có đổ xăng Vừa hay đến chỗ của cậu Bổ sung nhiên liệu một chút Người thân nhà cục trưởng thật sự quá nhiều Đương nhiên, người thân của cục trưởng chính là người thân của cố Tam Mọi người đến đây là tới đúng nơi rồi Cháu bé, cháu tên gì thế? Tiểu Vũ Này, Chỗ các người có thứ gì để ăn không? Chúng tôi đã một ngày chưa ăn cơm Nếu có thì phiền các anh Thật không ra gì Không ăn thì sao mà đứa bé chịu nổi Vừa hay Chút nữa chúng tôi sẽ ăn cơm Tối nay cùng ăn với tôi đi Chỗ các cậu xảy ra chuyện bao lâu rồi Cũng mới hôm qua thôi Cũng may chúng tôi phát hiện kịp thời Tình hình đã được khống chế Mọi người đến rất đúng lúc Nếu trễ tí nữa thì chúng tôi đi rồi Đi đâu thế Đi đâu cũng tốt hơn ở đây Chúng tôi có chút thực phẩm dự trữ Nhưng không tiếp tục được bao lâu nữa Mọi người thì sao Có kế hoạch gì không Chúng tôi cũng không có kế hoạch gì cả Định đi về phía đông Thế thì tiếc quá <laughs> Tôi còn cho rằng mọi người biết được những chuyện chúng tôi không biết chứ Không có Nếu có thông tin gì tôi nhất định sẽ nói cho cậu à, Tóm lại ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát sớm Hoan nghênh mọi người Gia nhập với chúng tôi Vậy thì ngại quá Thế này đã làm phiền các cậu lắm rồi Chúng tôi định đổ xăng dạ à, Sau đó chúng ta dạ. ai đi đường đấy Được, tùy mọi người Công trường này hơi đổ nát cũng không phải đôi thoải mái gì Tối nay ờ, mọi người chịu khó một chút vậy Không sao ạ, à, cảm ơn chú ờ. Đúng rồi Lát nữa mọi người phải xem thứ này với chúng tôi Này Sao lại như vậy Những người này là do chúng tôi khống chế Còn có mấy người mới gặp khi nãy nữa Nếu không hành động kịp thời Tất cả chúng tôi đều sẽ chết Đương nhiên mọi người cũng không cần lo lắng Tôi chỉ muốn để mọi người biết trước là được Tất cả cửa phòng ở chỗ chúng tôi Đều là điều kiện điện tử Chỉ cần mọi người không chủ động mở cửa Thì bọn họ sẽ không học được cách mở khóa Được rồi Phòng chúng tôi chuẩn bị cho mọi người ở bên kia Đại ca Cô gái đó thế nào Tuổi tác không quá lớn đấy chứ Đương nhiên là không Tuổi vừa đẹp Trước khi xuất phát Hãy ra tay Ngày mai đi rồi Sao anh còn chưa thu dọn Ăn cơm của người ta ngay cả một bát cũng không dọn Thì có chút ngại Bây giờ xảy ra chuyện thế này Tất cả đều đã thay đổi rồi Anh biết Phú Quý không còn là ông chủ của anh nữa mà Năm đó bởi vì mẹ tôi bị bệnh Nên tôi đã nghỉ học Đồng tử muốn cho tôi mượn ít tiền Nhưng tôi không cần Bởi vì tôi không trả nổi Sau đó ra ngoài xã hội Ở đâu cũng không cần tôi Chỉ có phú quý Tuyển tôi vào làm tài xế Tôi mới có thể kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ tôi Câu nói kia nói thế nào nhỉ? Người khác có ân đối với bạn thì phải báo ân Cho nên bất luận thế nào Phú Quý cũng là ông chủ của tôi Bệnh của mẹ anh sau đó thế nào rồi? Tốt hơn nhiều rồi Không phải chịu tội nữa Bao lâu rồi anh chưa gặp mẹ anh Sắp được một năm rồi Nhất định là anh rất nhớ mẹ phải không ừ. Mỗi ngày đều nhớ ừ, Đã nói lần sau sẽ dẫn tôi đi thăm mẹ anh đấy Anh không thể đói mà không giữ lời đâu Cô thấy tôi giống lại người đó sao Nhưng tôi phải tìm được vợ con của đông tử trước đã Chuyện đã hứa với người khác mà Phải không anh thật sự là một người tốt Tôi làm người nếu được một nửa như anh thì tốt rồi Anh biết Hôm qua tôi đi khách sạn Giống như cô nói Hôm qua cô là ai đã không còn quan trọng Nếu không phải cô Tiểu Vũ cũng sẽ không thể sống tiếp Tiểu Vũ đi đâu rồi Ông vẫn khỏe chứ Ông không sao Tiểu Vũ thật sự biết quan tâm người khác lắm Cháu nghe chị Tuệ Tâm nói Chỉ có ông biết địa chỉ nơi chúng ta cần phải đi Tại sao lúc đó chú hỏi Ông lại nói là không biết vậy Tiểu Vũ vẫn còn nhỏ không biết xã hội này phức tạp thế nào đâu Cháu sắp được 13 tuổi rồi Đợi cháu lớn thêm tí nữa Thì sẽ biết Chỉ có bảo vệ tốt bản thân Mới có thể bảo vệ tốt người ở bên cạnh của mình Cháu và bố mẹ đến đây nghỉ mát Lúc lên xe ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm Thì Bố bị một người trong số họ cắn Mẹ cháu vì bảo vệ bố Xuống xe chống lại bọn họ Cuối cùng cũng bị cắn Trước khi bố mẹ biến đổi Đã ôm cháu vào trong xe Nhưng bố mẹ lại không lên xe Chỉ khóa cửa xe lại thật kỹ Đảm bảo sau đó bố mẹ không thể vào được Cháu biết cháu còn nhỏ Cái gì cũng không hiểu Nhưng lúc đó Bảo vệ người khác Mới là bảo vệ bản thân mình Ông nói có phải không Ông Cháu gái của ông Năm nay có lẽ cũng bằng cháu Có lẽ sao Lâu rồi không gặp Có những chuyện không nhớ rõ có cơ hội Hai đứa làm quen với nhau đi Con bé cũng giống cháu Cứ như người lớn Tiểu Vũ Còn kẹo mút không Cho ông một cây đi Có ạ Đem theo mấy cây lận Cho ông này Vậy Không có chuyện gì thì tôi đi đây Cô ngủ sớm đi cuộc giao dịch đi Nói đi Tôi nghe thử xem Cho điều thuốc Thưa anh Chúc anh ở đây vui vẻ Dậy đi Đại ca tôi muốn anh qua đó một chuyến Nào Ngoan ngoãn chút Qua đó đi Giờ muốn nói rồi ư Sao mới nãy lại im lặng thế Cố Tam Cậu lên cơn điên gì thế Cậu làm à? gì vậy hả Ông xem Tôi thành tâm tiếp đón các người Cho các người ăn Lại cho các người uống Lão hổ ly ông Trong tay có thông tin căn cứ Lam Sơn quan trọng như vậy Lại không chịu chia sẻ với chúng tôi Có ý gì hả Không phải Căn cứ Lam Sơn có yêu cầu về số lượng nhân viên, không phải ai cũng được tiếp nhận. Tôi vốn dự định lúc đi sẽ nói với cậu. Lúc đi mới nói cho chúng tôi ư? Ông thật sự thú vị đấy Vậy có cần phải xin ông thứ lỗi không Tôi không tin lời nói thối tha của ông đâu Còn các người nhìn thấy tôi bị lão hồ ly này lừa Cũng không có một ai đứng ra nói vài câu nếu không phải anh bạn này nói Tôi cũng không biết tại sao chết nữa đấy Chúng tôi cũng không biết chuyện căn cứ Lam Sơn có giới hạn số người Tôi đã nói với anh rồi Cô ta nhất định sẽ nói như vậy Chuyện trong phòng khách sạn Tôi vẫn chưa tìm cô tính sổ đấy Sao nào Quên rồi à Tôi nhớ Lúc đó cô không chỉ biết số phòng mà còn có thẻ phòng trong tay nữa Đúng không? Vâng. Nói đi Còn quên chuyện gì nữa Ngay cả đồ lót gợi cảm Cũng chuẩn bị xong rồi Bỏ công sức ra phết đấy Loại con gái này Tôi thấy nhiều rồi Chỉ có đàn ông không lên nổi Mới nói như vậy thôi Phú quý Lấp liếm với tôi Chỉ có trả giá thôi anh làm gì thế Nhưng mà Các người quả thực đã lừa chúng tôi Cho nên phải chịu trừng phạt Được rồi Chuyện của chúng ta kết thúc rồi Tôi phải mang cô nàng của tôi đi Tôi không sao cả Anh làm lúc nào cũng được Lát nữa cho chút tình cảm vào Đừng giống như đọc tin thời sự nhé <gasps> Mơ đi Đợi tôi chết rồi thì anh mới mơ giấc mộng đẹp đó đi ờ, Mọi người hiểu lầm rồi Tôi không có nói muốn dẫn cô gái này đi Là nó Không, không Phú Quý Anh không thể để anh ta làm như vậy Anh quá thất đức rồi Cố Tam Anh đừng đụng đến con bé Tôi cầu xin anh Anh dẫn tôi đi đi Anh muốn làm gì tôi cũng được Đừng ức hiếp tiểu vũ Tôi cầu xin các người Phú quý Anh nói vài câu đi phú quý Anh đừng đụng đến tiểu vũ Phú quý Đừng động đến tiểu vũ Ông chủ Đây không phải là chuyện đàn ông chúng ta nên làm đâu Cậu Thánh Đây chính là điểm khác biệt giữa tôi và cậu Tôi phải sống trước đã Còn cậu Cố Tam Cố Tam Cố Tam được rồi, đừng gào thét nữa Ai nói muốn ăn hiếp Tiểu Vũ nào Tôi chỉ muốn dẫn Tiểu Vũ Đi đến phòng tôi thay đồ tắm rửa sạch sẽ thôi Dẫn cục trưởng đi Hỏi cho ra địa chỉ Sau đó ném hai đứa còn lại vào phòng của Hồ Tử đi Cố Tam, nếu cậu dám đụng đến con bé Đời này của cậu cũng đừng hòng biết được địa chỉ của căn cứ Lam Sơn Chị ơi Tiểu Vũ Cố Tam Tiểu Vũ Tiểu Vũ à Có muốn thay đồ mới không Trong phòng chú có nhiều đồ mới lắm Tiểu Vũ Cục trưởng đại nhân Đừng khách sáo ngồi đi Đó chính là chỗ của ông Trong đây là hồ tử của phòng sản xuất chúng tôi Lúc anh ấy biến đổi vẫn còn sống sót trong đó Không ăn cái gì cả Mấy ngày nay chắc đói lắm rồi Còn không phải sao Tướng tá 1m9 Lần này sao cũng phải ăn cho nó. Bình thường anh ấy mắt mù tay điếc Không biết lần biến đổi này có cải thiện không Ai biết được <laughs> chứ Dù sao cũng không phải chúng ta <laughs> Đừng sợ Chú chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi Cháu xem Chỗ chú có rất nhiều quần áo đẹp Cháu thao hồ mà chọn Tiểu Vũ à Bình thường ở nhà cháu Đều không thể tự mình chọn đồ phải không Đều là mẹ cháu chọn giúp cháu chứ gì Chú đoán là như vậy <laughs> Cục trưởng đại nhân Tôi nghĩ Đoán chừng ông không có nghĩ đến bản thân Sẽ rơi vào tình cảnh này đâu nhỉ Tốt nhất là ông nên nói ra Đối với người già như ông Tôi thật sự không ra tay được đâu Vậy Cậu thả tôi ra đi Tôi dẫn cậu đi Chỉ hai chúng ta thôi Ông thật sự ngu quá Lại còn hư nữa Sao tôi có thể bỏ qua cơ hội để có thể hành hạ ông tốt như vậy chứ Tôi là vì dân trừ hại Tệ tâm. Oh Tiểu Vũ Cháu nói đi chứ Cháu thích bộ nào Chú cảm thấy Tiểu Vũ nhất định sẽ thích bộ này Có thích không Tiểu Vũ Nếu cháu không nghe lời Chú sẽ nổi giận thật đấy Cháu Cháu cái gì Cảm ơn chú Vậy mới đúng chứ Tiểu vũ nói thế Chú rất vui Thực ra Cháu thích bộ kia hơn Bộ đó Không phải, không phải, là bộ đó Bộ đó sao Không phải, không phải Là bộ này Cút điếu thuốc đi chìa khóa xe của anh Đừng khóa cửa Đừng khóa cửa Tiểu Vũ Cháu không sao chứ Cháu không sao Vậy thì tốt Tiểu Vũ Mau chạy đi Chỗ này không ở lại được đâu Được chứ Chị tuệ tâm và anh cậu thấy thì sao Bây giờ không lo nổi cho họ đâu Bây giờ mau đi với ông được không Được rồi Chúng ta đi tìm họ Cẩn thận nhé Chúng ta phải tìm được những người khác Cẩn thận đấy Cô đi trước đi Tôi đi tìm Phú Quý Chạy mau, cẩn thận có cái thang Nhớ kỹ chưa Cho cháu súng Nhanh Không có nhiều đạn đâu Giữ chặt đấy trưởng Chết tiệt Còn nhỏ đó Nhìn cái gì mà nhìn Mau đuổi theo cho ta Được Vẫn chưa chết sao Vẫn còn sống à Mới nãy tại sao anh lại làm như vậy Làm gì cơ Phản bội chúng tôi Cho phép cố tam đem tiểu vũ đi Tôi phản bội ai Tiểu vũ là ai tôi quen biết à Cẩu Thánh Bây giờ xã hội này người may mắn còn sống sót Người nào còn sống thì phải nghe lời người đó Đổi lại cậu cũng vậy dạ. thôi Chẳng qua tôi nghĩ nhanh hơn cậu Tôi vẫn luôn nhẫn nại bảo vệ anh Biết anh là một tên khốn Nhưng cảm thấy anh vẫn còn đỡ hơn súc sinh Nhưng xem ra tôi nghĩ cho anh quá Phim được chiếu thuyết minh tại tv 2 org Tôi cho cậu 3 giây cậu tránh dạ. ra cho tôi dạ. Nếu không Đừng trách tôi không trượng nghĩa anh còn có thể nói ra hai từ trượng nghĩa sao Anh không tra từ điển hai từ trượng nghĩa viết thế nào sao Còn gây sự với tôi Còn gây sự với tôi Còn biết họ của mình không hả Tào họ ông của mày Không phải anh đã nói cái gì Một ngày làm thầy cả đời làm cha ư Bây giờ có còn nghĩ thế không Cô nhớ nhầm cũng thật là vô lý rồi đấy phải vừa đánh lửa vừa đạp chân ga Tìm vợ con đông tử ở phía sau tấm hình này Cậu Thánh Cô tiếp tục đánh lửa đi Thêm dầu Sắp khởi động được rồi anh mau lên xe đi Nếu cô có thể tìm được căn cứ làm sơn Đừng quên giúp tôi hoàn thành tâm nguyện đã hứa Anh nói bậy cái gì vậy Cô nghe tôi nói Lát nữa khởi động xe được Thì đừng lo gì cả Cứ đạp hết ga nghe thấy không chỉ cần cô và Tiểu Vũ có thể an toàn rời khỏi đây Tính mạng của tôi không lãng phí Anh đã nói sẽ dẫn tôi đi gặp mẹ của anh mà Anh không thể nói mà không giữ lời Tấm lòng cô tôi xin nhận lấy Nhưng tôi phải xin lỗi cô rồi Chuyện của mẹ tôi tôi không nói thật hoàn toàn Năm ngoái mẹ tôi đã mất rồi Tôi không cứu được bà ấy Nhưng bây giờ tôi có thể được đi cùng mẹ tôi Cô rời trước đi Lát nữa tôi sẽ đi theo